kế dắt nhà bên có cô ba hàng xóm ăn nói dịu dàng tính tình thiệt dễ thương chiếc áo bà ba khoe dáng thước tha tôi ngẩn ngơ hoài không biết gì mái tóc cô dài trải nắng ban mai lòng tôi sao xuyến mỗi khi cô cười cách một dắt tường nào có xa xôi cô ba